Nam chính của câu chuyện là Dây, người đã mất đi các đồng đội của mình trong cuộc chiến bảo vệ nhân loại. Việc phải chứng kiến họ hy sinh trước mặt đã khiến Dây mất kiểm soát sức mạnh, và đúng lúc này cậu đã thức tỉnh được năng lực của phù thủy kiếm băng. Bỏ qua mọi ký ức buồn thì vài năm sau, Dây đã nhập học ngôi trường phép thuật để tận hưởng tuổi trẻ của mình. Lúc này một cô gái tóc xanh đã va phải Dây từ đằng sau, nhưng lập tức Dây đã đỡ được cô. Ban đầu cô có vẻ ngại ngùng sướng sướng, nhưng khi nhận ra Dây chỉ là thường dân thì lại tỏ thái độ khinh bỉ. Dây đang chẳng hiểu chuyện gì thì có bốn tên quý tộc mò tới, kẻ cầm đầu nói rằng đây là ngôi trường chỉ dành cho quý tộc. Còn dân thường như dây thì không có trình độ để học ở đây, thấy dây không quan tâm thì hắn định dạy cho cậu một bài học. Đúng lúc này một cô gái tóc đỏ xuất hiện khiến cho bốn tên quý tộc phải sợ hãi. Cô tên là Rose Amelia và là công chúa thuộc tam đại quý tộc. Rose tiến lại để làm quen với dây và nói rằng nếu những tên kia dám gây chuyện thì cô luôn sẵn sàng giúp đỡ. Một lúc sau, Lễ khai giảng ở trường diễn ra và hiệu trưởng đang phát biểu trước toàn bộ học sinh. Cô nói nơi đây là ngôi trường danh giá và các học sinh đều là những phù thủy giỏi nhất. Nhưng mọi người không được tự mãn với điều đó và phải luôn cố gắng để rèn luyện bản thân mình. Sau đó là bài phát biểu của Amelia. Cô đại diện cho toàn bộ học sinh của ngôi trường và hứa sẽ chấp hành lời căn dặn của hiệu trưởng. Tiếp theo là màn giới thiệu của dây với mọi người trong lớp. Vì là dân thường đầu tiên đi học ở đây nên các học sinh ai cũng khinh thường dây ra mặt. Chỉ có một thanh niên tóc vàng và Amelia là còn chăm chú nghe dây phát biểu. Việc chưa gì đã quen với giáo sư cũng như công chúa Amelia khiến các học sinh khác càng khó chịu hơn, trở về chỗ ngồi dây đưa mắt nhìn ra ngoài thành phố và nhớ lại quá khứ đau thương vài năm trước đây. Thấy cậu đang mơ màng thì giáo sư đã ném cho cậu viên phấn để dây tập trung trở lại. Lúc này giáo sư gọi Amelia đứng dậy và giải thích mọi người biết về các cấp bậc phù thủy. Cô nói các cấp bậc được xếp theo ranh đồng bạc vàng bạch kim, cấp bậc cao nhất là tối thượng gồm có 7 người được gọi là 7 pháp sư vĩ đại nhất thế giới. Người đầu tiên phù thủy rực lửa chính là hiệu trưởng của trường, Thứ hai là phù thủy mê hoặc tên là carol Phù thủy kiếm băng thì đã biến mất trong cuộc chiến cách đây vài năm, nhưng chẳng ai biết rằng anh ta đang ngồi cuối lớp học. Còn những phù thủy khác thì không công khai danh tính của mình. Nghe xong thì tên tóc xanh khi nãy đứng lên thắc mắc rằng tại sao lại để một thường dân theo học ngôi trường danh giá này, khiến cho giáo sư tức giận nói lại lần nữa rằng cậu ấy đã qua được vòng phỏng vấn của trường, cả lớp sau đó bước vào buổi thực hành phép thuật. Sau khi giáo sư chỉ dẫn cơ chế từng bước để hình thành phép thuật, Cô đã làm mẫu một lần bằng cách tạo ra những bông hồng băng tuyết và xóa bỏ nó trước ánh mắt trầm trồ của các học sinh. Nhưng chỉ có Amelia vẫn bình tĩnh và hỏi lại giáo sư rằng phép thuật cô vừa thực hiện có giới hạn nào hay không. Giáo sư giải thích nó sẽ có giới hạn tùy thuộc vào sức mạnh của người thực hiện nó. Lúc này có một học sinh khác phát biểu rằng cô đã chính xác cách mà giáo sư tạo ra và xóa bỏ bông hồng, khiến cho dây vô cùng ngạc nhiên. Các học sinh sau đó bước vào buổi thực hành, Amelia dễ dàng tạo ra được bông hồng theo hướng dẫn của giáo sư còn dây chỉ tạo được một cục đá nhỏ con như vừa lấy ra trong tủ lạnh thấy dây trông có vẻ bất tài mà vẫn được học ở đây khiến cho Anbeck không khỏi cay cú. Buổi thực hành kết thúc ngay sau đó và dây đã bắt gặp cô gái khi nãy, thấy cô không phải người tầm thường nên dây đã tới để làm quen. Cô giới thiệu mình tên là Eliza và tính cách có phần nhút nhát so với những người khác, nhưng khi thấy Eliza rất đam mê nghiên cứu phép thuật thì dây không khỏi ngưỡng mộ. Nói chuyện một lúc thì dây phát hiện cô gái có đôi tai của tộc Elf, vì đôi tai có phần kỳ dị nên cô luôn phải đội mũ và tỏ ra vô hình khi ở trong lớp. Nhưng Jay nói rằng tai của cô rất đẹp nên từ sau không cần phải giấu đi nữa. Thấy vậy thì Eliza rất mừng và hạnh phúc. Cô nói lời cảm ơn Jay và hai người sau đó tạm biệt nhau để ra về. Khi về đến phòng thì Jay đã chạm mặt bạn cùng phòng là Evie. Hai người tỏ ra rất hợp nhau và cùng có cơ bắp lẫn thể trạng khỏe mạnh. Sáng hôm sau Jay đã dậy từ rất sớm để tập thể dục trong khuôn viên trường. Tại đây cậu đã làm quen với một đàn chị năm ba thuộc tam đại quý tộc có tên là Rebecca. Dây sau đó đã kể lại cho Evi biết và thắc mắc không biết tam đại quý tộc có quyền lực như thế nào. Evi giải thích rằng tam đại quý tộc là những dòng họ có ảnh hưởng nhiều đến kinh tế đất nước. Nói chuyện được một lúc thì dây tạm biệt Evi để tới phòng giáo sư vì cậu đã được gọi. Khi vừa tới nơi thì một cô gái tóc vàng đã va phải dây. Tuy ban đầu còn trách dây vì cậu không tránh nên cô mới tông phải, nhưng khi dây khen cô tóc hai bím dễ thương thì cô lại thấy sướng chảy nước. Sau đó cô giới thiệu mình là Clarice và tạm biệt dây vì cô đang rất vội. Dây sau đó tới gặp hiệu trưởng và cả hai đã ôn lại những kỷ niệm cùng nhau khi ở trong quân ngũ, nhưng thời gian không còn nữa vì đã tới tiết học tiếp theo. Giáo viên yêu cầu Jay và Albert lên để đấu tập, vì đã cay cú Jay từ khi tới đây nên Albert phải nhân cơ hội này dạy Jay một bài học. Nhưng thằng gà này vốn không phải đối thủ và cuối cùng đã bị Jay dễ dàng đánh bại, hiệu trưởng thấy vậy thì rất vui mừng, vì Jay đã vượt qua đau thương nơi chiến trường và tận hưởng cuộc sống ở nơi đây. Tối hôm đó Jay và Evie trở về phòng và tiếp tục tập luyện cùng nhau. Lúc này Dây chia sẻ rằng cậu sẽ tham gia hai câu lạc bộ của trường. evi muốn ngăn Dây lại vì sợ cậu phải vất vả nhưng Dây đã chuẩn bị trước tinh thần cho mình. Câu lạc bộ đầu tiên đó là nhóm thợ săn điều tra môi trường và thành viên đều là những thanh niên cơ bắp vạm vỡ. Khi thấy Dây muốn gia nhập thì cậu đã bị họ chê cười vì cho rằng trông cậu khá ốm yếu, nhưng không để họ coi thường Dây liền khoe ra cơ thể đã rèn luyện nhiều năm của mình. Cùng với đó là tấm thẻ thợ săn vàng giống hệt như của trưởng nhóm thợ săn. Thấy Dây có vẻ là người có sức mạnh nên hội trưởng liền nhận cậu vào nhóm luôn, và tiếp theo dây đến chỗ câu lạc bộ chăm sóc hoa do Rebecca làm hội trưởng. Vì cậu rất yêu thích những loài hoa và cách chúng sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt, nhưng do ở đây có mỗi cậu là con trai nên Dina đã phản đối vì sợ dây đang tìm cách để tán tỉnh Rebecca. Nhưng Rebecca nói rằng cô sẽ để chính Dina kiểm tra xem dây có phù hợp với câu lạc bộ hay không. Dina sau đó dẫn dây lên sân thượng của tòa nhà. Cô nói bài kiểm tra của cậu sẽ là dọn sạch đống cỏ dại ở đây trong vòng một tuần để có thể trồng hoa mới. Tưởng rằng Dây sẽ phải bó tay và chấp nhận rời khỏi câu lạc bộ nhưng chỉ trong 3 ngày đống cỏ đã được một mình Dây dọn sạch. Cùng với đó cậu đã sới đất lên và xây những hàng gạch để phân ô sẵn sàng cho việc trồng hoa ở đây. Rebecca lên kiểm tra thì không khỏi ngạc nhiên. Cô mang bánh tới cho Dây và hỏi thăm tiến độ làm việc của cậu. Đúng lúc này họ nghe thấy có tiếng kiếm gỗ dưới sân. Rebecca nói rằng sắp tới có cuộc thi kiếm sĩ phép thuật nên các học sinh đang chăm chỉ luyện tập. Lúc này cô cũng để ý cơ bắp của dây và muốn được sờ thử một lần cho đỡ thèm. Đúng là cơ bắp của con trai có khác vừa sờ đã thấy sướng rồi. Qua ngày thứ tư thì vườn hoa đã hoàn thành trước sự kinh ngạc của câu lạc bộ. Nhưng mà chưa kịp trồng gì thì dây lại được gọi tới phòng hiệu trưởng. Cô giao việc cho dây điều tra một tên gián điệp của vương quốc đang ẩn nấp ở chính học viện này. Trên đường về dây đã gặp lại Clarice, thấy cô gái trông có vẻ rất cô đơn vì chỉ thích chơi một mình với côn trùng. Dây liền tiến lại và ngỏ ý làm bạn với cô vì cậu thấy rằng hai người nói chuyện rất là hợp nhau. Cô gái nghe vậy thì rất vui mừng vì Dây chính là người bạn đầu tiên của cô từ lúc sinh ra. Clarice sau đó đã tạm biệt Dây và ra về. Sáng hôm sau tới lớp, giáo sư nói rằng sắp tới sẽ có cuộc kiểm tra kỹ năng trong một khu rừng. Và trước khi diễn ra thì các học sinh phải tự lập thành một nhóm 4 người để thi đấu. Dây và Evie chắc chắn sẽ chung một nhóm nhưng họ chưa biết mời hai người nào tiếp theo, nên Dây liền tới chỗ Eliza và rủ cô nhập hội. Thấy cô tự ti vì không đủ năng lực thì Dây liền động viên và hứa sẽ giúp đỡ cô hết mình. Một người còn lại mà dây đã giành sẵn vị trí không ai khác đó là Amelia, khiến cho tên Anbeck chứng kiến vô cùng tức giận. Tại khu rừng giáo sư bắt đầu giải thích về bài kiểm tra. Điểm đến cuối cùng của các học sinh là ở trung tâm khu rừng, để đến được đó các học sinh phải vượt qua các trạm kiểm tra, thu thập các con dấu và đánh bại quái vật trong khu rừng, nếu ai không hoàn thành thì sẽ bị giáng cấp bậc. Mọi người thì cảm thấy rất lo lắng còn dây thì chẳng có vẻ gì là bận tâm vì khu rừng này đã rất quen thuộc với cậu. Một lúc sau thì giáo sư thông báo bài kiểm tra bắt đầu, tiếng pháo hiệu vang lên và cả nhóm lập tức chạy vào trong rừng. Một con quái vật đã ẩn nấp sẵn và tấn công Eliza khiến cô sợ hãi. Nhưng dây đã ra tay và chém con quái vật làm hai nửa trước ánh mắt trầm trồ của mọi người. Sau đó họ tìm được con dấu và hoàn thành bước đầu tiên. Trong khi nhóm của tên Albert vẫn phải vất vả tìm đường đi còn Clarice thì đang mải chơi với côn trùng, tối đến nhóm của dây ngồi lại với nhau bên đống lửa. Nhờ kỹ năng chiến đấu tuyệt đỉnh và kiến thức sinh tồn của dây mà đích đến của nhóm đã gần hơn bao giờ hết nhưng dây thì vẫn giấu nghề và nói rằng đây chỉ là những thứ mình tập luyện khi còn ở quê, vì sư phụ cậu đã căn dặn không được để lộ thân phận của mình. Trước khi đi ngủ mọi người đã cùng nhau trò chuyện rất lâu. Khi chứng kiến hai cô gái vui vẻ và thân thiết còn Evie thì giống hệt như người đồng đội cũ của cậu, dây liền tự hỏi mình rằng liệu cậu có xứng đáng để hưởng thụ cuộc sống này cùng mọi người hay không, nhưng dây không nghĩ ngợi nữa mà dục cả nhóm đi ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày mai. Vừa sáng thức dậy, dây đã nghe được một tiếng hét từ đằng xa, Cậu nói mọi người cứ đi trước còn cậu thì lao thẳng tới chỗ tiếng hét. Tới nơi thì thấy nhóm của Albert đang bị một con quái vật tấn công, thấy dây đến thì còn quái vật liền chuyển hướng tấn công nhưng đã bị dây dễ dàng né hết. Cậu lao đến và xử đẹp con quái vật một cách gọn gàng trước sự khiếp sợ của Albert. Tuy vừa cứu hắn một mạng nhưng hắn không thèm cảm ơn dây một lời nào vì cho rằng dây chỉ là một thằng dân thường. Lúc này nhóm của dây cũng tới nơi, thấy dây có thể một mình hạ con quái vật thì Amelia đã tỏ ra nghi ngờ về thân phận của cậu. Đúng lúc này một kẻ lạ mặt nấp ở gần đó và chứng kiến tất cả, hắn liền ném thứ gì đó về con quái vật khiến nó lập tức sống lại và trông có phần đáng sợ hơn khi nãy. Nhóm của dây khi chứng kiến thì không tin vào mắt mình, con quái vật liền cất tiếng gầm lớn khiến nhóm của Anbeck sợ xanh mặt. Chỉ còn có dây vẫn trong tư thế sẵn sàng để hạ nó, nhóm của Clarice khi nghe thấy tiếng hét liền chạy tới nơi thì gặp dây đang một mình solo con quái vật. Thấy nó có vẻ hơi khó nhằn nên dây đã tính chuyện phải dùng sức mạnh thật sự của mình để hạ nó nhưng không để dây phải một mình chiến đấu, Amelia liền dùng hỏa thuật để hỗ trợ cậu. Evie cũng kết hợp nâng hòn đá lên cùng với phong thuật của Eliza chặn con quái vật lại. Và dây nhân cơ hội này làm một đường kiếm khiến nó bị chia làm hai nửa. Xong chuyện thì dây cũng phát hiện ra con quái vật này có gì đó rất lạ. Evie liền chạy tới chúc mừng dây còn Eliza thì vẫn còn hơi sợ hãi. Trong họ lúc này chẳng khác gì đồng đội trước kia của dây. Tên Anbeck thì vẫn có vẻ cay cú không chấp nhận dây. Clarice không thể tin dây mạnh như vậy còn kẻ lạ mặt thì cũng biến mất luôn. Nhóm của dây sau đó liền thu thập xong con dấu cuối cùng khiến mọi người rất vui mừng. Bài kiểm tra kết thúc và nhóm của dây được thông báo xếp hạng nhất. Nhưng vì trong nhóm có dây là thường dân nên cả nhóm không được hoan nghênh cho lắm. Thấy vậy mọi người liền động viên dây không nên để ý những người đó làm gì. Còn Amelia thì tỏ ra khinh thường những tên quý tộc kém cỏi khi chết chỉ biết kêu la. Ở một nơi khác sư phụ của dây đang đợi cậu tới thăm. Sau gần 60 ngày không thấy bóng dáng của thằng học trò thì cô đang mong dây tới hơn bao giờ hết và nỗi mong chờ của cô đã được đáp lại khi dây đã đến ngay sau đó. Khi gặp được dây thì cô thấy học trò của mình đã khác trước rất nhiều, có điều thương tích của dây trong cuộc chiến năm xưa vẫn còn và phải 5 năm sau mới có thể hồi phục. Nên cô đã cấm cậu sử dụng sức mạnh tối thượng dù cậu có là người kế thừa phù thủy kiếm băng từ cô đi chăng nữa. Và hôm nay sư phụ gọi dây đến để cho cậu biết một tin rằng có một nhóm người đã không từ thủ đoạn để học ma thuật bằng một cách khá tàn nhẫn, chúng rạch não của phù thủy rồi lục lọi các kiến thức trong đó để phục vụ cho mình. Chúng tên là Eugen X và từng có ý định lôi kéo chính cô tham gia, tất nhiên là cô đã từ chối và báo lại cho Dây biết để cậu chuẩn bị đối phó. Hai người sau đó đã đi dạo và tiếp tục trò chuyện cùng nhau, thấy Dây đã cười nhiều hơn trước nên sư phụ đã gặng hỏi. Dây đáp rằng từ khi tới trường cậu đã có cho mình những người bạn thân, sư phụ nghe xong thì muốn lần sau Dây đưa bạn tới chơi vì cô muốn xem họ là ai mà lại có thể thay đổi được cậu. Xong xuôi thì sư phụ cậu báo rằng sắp tới là đến cuộc thi kiếm sĩ phép thuật, nhưng Dây nói mình sẽ không tham gia và chỉ đi cổ vũ các bạn chiến đấu trước khi Dây ra về. Cô đã giao lại cho Dây một cuốn sổ vì cô nghĩ một ngày nào đó nó sẽ có ích cho cậu. Sáng hôm sau Dây dậy từ rất sớm để tập thể dục thì gặp Eliza. Thấy cô chuẩn bị đi tới thư viện thì Dây ngỏ ý muốn đi cùng. Cả hai sau đó trở về nhà và lên đồ cùng nhau chẳng khác gì đi hẹn hò. Nhưng thực ra là đến thư viện để cùng nhau đọc sách. Eliza thì tìm đọc những bộ sách phép thuật do chính sư phụ của Dây viết. Còn cậu lại tới đây để kiếm những bộ tiểu thuyết về tình yêu khiến Eliza vô cùng hứng thú. Khi cả hai ra ngoài để chuẩn bị đi ăn trưa thì đã bị Clarice nhìn thấy, nhưng cô không biết phải bắt chuyện với họ ra sao nên dây liền tới và rủ cô đi cùng luôn. Ngượng ngùng một tí thì Clarice cũng nhận lời, vì cả hai cô gái đều hướng nội nên dây phải giới thiệu để bọn họ có thể làm quen. Cả ba sau đó vui vẻ ăn uống cùng nhau, xong xuôi thì tạm biệt nhau để cùng ra về. Nhưng tình cờ khi dây lại gặp Amelia vừa xuống từ xe ngựa, Dây liền tiến lại hỏi thăm thì biết cô vừa đi dự tiệc của giới quý tộc về. Nó khiến cô khó chịu vì ở đó họ chỉ nói chuyện về cuộc thi kiếm sĩ phép thuật sắp tới. Dây liền mở lời khen bộ đồ cô mặc rất đẹp và quyến rũ làm cô thấy vui hơn. Nhưng khi Amelia biết được dây vừa cùng hai cô gái khác đi ăn uống thì thấy rất ghen tị. Nên sẵn tiện đang mặc đẹp cô cũng muốn đi hẹn hò cùng dây luôn. Và địa điểm đầu tiên mà Amelia muốn tới đó là shop quần áo. Đang thay đồ thì bỗng nhiên trong phòng có một con nhện do tác giả gài vào khiến cho Amelia sợ xanh mặt phải chạy ra bên ngoài và ôm chầm lấy dây, nhưng khi nhận ra mình chỉ mặc mỗi nội y thì lại đỏ mặt chạy vào bên trong vì xấu hổ. Thấy vậy dây liền mở lời xin lỗi vì vừa chạm phải thứ mềm nhất trên người cô, buổi hẹn hò kết thúc sau đó và dây trở về học viện vì giáo sư đã gọi. Cô hỏi về cuộc sống học đường của dây và xin lỗi vì đã để cậu bị lũ quý tộc kia khinh thường, nhưng dây đáp rằng mình không hề quan tâm điều đó. Cậu còn mở lời cảm ơn giáo sư vì nhờ cô mà cậu đã có được những người bạn tốt nhất cho mình, còn tên Anbeck lúc này đang bị kẻ lạ mặt lợi dụng cho mục đích trả thù dây. Sáng hôm sau, dây đến câu lạc bộ thám hiểm để tập luyện sau đó thì trở về văn phòng câu lạc bộ trồng hoa. Vì các thành viên khác đều không tới sinh hoạt nên Sera đã cho cậu mượn chìa khóa văn phòng. Vừa mở cửa ra thì đập vào mặt dây là con thỏ cực kỳ dễ thương của Rebecca. Dây không biết cô ấy đến văn phòng từ rất sớm và đang thay đồ nên sau đó đã gửi lời xin lỗi. Cô cũng mong dây hãy quên con thỏ đi với bộ mặt ngại ngùng xấu hổ, vì Jay là người mới nên Rebecca đã đưa cho cậu xem những cuốn sách ghi chép các loài hoa của câu lạc bộ. Thấy Jay rất chăm chú nghe những điều mình nói khiến cho Rebecca cảm thấy rất hạnh phúc. Vì là tam đại quý tộc nên các thành viên khác đều giữ khoảng cách với cô, chỉ có Jay mới có thể trò chuyện thân mật cùng cô như hai người bạn. Jay sau đó đã mượn lại cuốn sách của cô và hai người cùng bàn về cuộc thi kiếm phép sắp tới. Jay nói mình sẽ không tham gia và chỉ đi cổ vũ hết mình cho Amelia. Còn Rebecca cho Jay biết tin rằng một cô gái khác trong tam đại quý tộc sẽ là đối thủ rất mạnh trong giải đấu sắp tới. Về phía Amelia thì cô đang tập luyện hết mình cho giải đấu. Thấy trong lớp không có ai là đối thủ của mình nên cô muốn so tài với Jay để nâng cao kỹ năng. Jay liền nhận lời luôn vì cậu cũng nhân cơ hội này để rèn luyện thêm cho Amelia, nhưng trong lúc hai người giao đấu, đường kiếm của cô khiến cho Jay nhớ về người đã từng dạy cậu. Và lúc Jay chuẩn bị kết thúc trận đấu thì đột nhiên cậu lên cơn đau đầu khiến thanh kiếm tuột khỏi tay, thầy giáo liền thông báo người chiến thắng là Amelia. Còn cô thì thắc mắc không biết khi nãy dây bị làm sao thì cậu chỉ khẽ mỉm cười. Cả nhóm sau đó dùng bữa trưa cùng nhau, thấy Evie khen kiếm thuật của mình rất tuyệt với thì dây trả lời rằng đó là do sư phụ đã dạy cậu một cách rất nghiêm khắc. Đúng lúc này tên quý tộc nửa mùa Anbeck lại xuất hiện để gạ kèo thách đấu với dây. Ra tới nơi thì mọi người nhận ra chỗ giao đấu đang được bao phủ bởi một kết giới lạ lùng. Và họ cũng vô cùng bất ngờ khi Anbeck lại rủ dây chơi kiếm thật chứ không phải kiếm gỗ, Thấy Anbeck lao vào thì dây liền nhặt kiếm lên để đấu với hắn luôn. Còn ở gần đó tên lạ mặt hôm qua đang chăm chú quan sát, thấy bộ mặt khát máu của Anbeck thì dây nghĩ rằng tên này có gì đó hơi bất thường. Hắn bắt đầu làm nhảm về quá khứ bất hạnh của mình và cho rằng chính dây đã làm hắn phải xấu hổ. Cơn tức giận dồn lên khiến Anbeck dùng luôn phép thuật lửa với ý định lấy mạng của dây. Cậu nghĩ rằng tới nước này thì không thể giấu nghề được nữa, dây liền dùng kiếm của mình chém bay luôn đống lửa của hắn khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Anbeck thấy vậy thì lại càng điên cuồng tấn công nhưng đều không thể đánh trúng dây một lần nào. Bất lực trước sức mạnh của của dây, Anbeck liền dồn hết toàn bộ ma lực và thi triển một phép thuật lửa có hình con rồng cỡ bự nhưng dây vẫn nhẹ nhàng chém bay không còn một tí khói. Mọi người lại há hốc mồm ngạc nhiên còn Anbeck chỉ biết quỳ xuống đất và khóc hu hu trong nỗi thất vọng. Thấy mọi người thắc mắc nên dây định tiết lộ cho họ thân phận của mình, thì đúng lúc này có một phép thuật cực mạnh từ trong kết giới khiến cả bọn đều nằm dạp xuống đất. Chỉ mình dây thì vẫn đứng vững còn kẻ lạ mặt thì đã xuất hiện bất ngờ đó lại là giáo sư hàng ngày vẫn đứng lớp để dạy cậu. Không còn cách nào khác dây buộc phải chiến đấu với giáo sư để bảo vệ nhóm Anbeck cùng với bạn bè của mình. Lúc này cậu liền bóc phốt giáo sư chính là người của Organics và có ý định bắt cóc các học sinh để lấy ký ức phép thuật từ họ. Và trong buổi diễn tập hôm đó chính bà là người đã điều khiển quái vật để tấn công các học sinh. Chuyện Anbeck nổi điên đi thách đấu dây cũng chính là do bà ta lợi dụng. Giáo sư liền nói rằng những điều đó đều chính xác, Bà ta cũng đã để ý dây với các học sinh khác từ lâu và ngay tại đây bà sẽ lấy đi ký ức phép thuật của họ. Từ đó địa vị của bà trong organic sẽ tăng lên và tổ chức đó sẽ ngày càng lớn mạnh. Những lời nói từ giáo sư khiến dây cảm thấy như bị phản bội. Cậu thề sẽ lấy đi cả hai cánh tay của bà ta thì mới hả giận. Không nhiều lời nữa giáo sư liền tạo ra hai con rắn lửa để tấn công dây. Thấy cậu chỉ biết chạy trốn và né tránh thì bà ta liền chuyển mục tiêu sang phía bạn bè của cậu. Trong đầu dây chợt nhớ về lời dạy của sư phụ nhưng đây là lúc cậu phải bảo vệ bạn bè của mình dây liền kích hoạt sức mạnh của phù thủy kiếm băng để ngăn cản đòn tấn công của giáo sư rồi tạo ra một vùng băng rộng lớn. Sau đó tạo ra những thanh kiếm băng rồi hướng thẳng về phía bà ta. Lúc này dây nói rằng chính cậu là người đã thừa kế phù thủy kiếm băng từ sư phụ. Giáo sư nghe xong thì không tin vào mắt mình đây chính là một trong bảy phù thủy vĩ đại nhất. Dù vậy bà ta vẫn cố chấp dùng hết ma lực của mình để tấn công dây nhưng không tác dụng. Thấy mình bị ao trình quá nặng nên bà ta buộc phải cong đít bỏ chạy dây liền dùng hai ngón tay làm thức ngắm và điều khiển thanh kiếm đâm chúng vào chân khiến bà ta ngã xuống thấy mình sắp bị dây xử tử nên bà ta đã quỳ xuống cầu xin cậu tha mạng rồi nhân lúc dây không để ý thì bà ta lại tiếp tục dùng phép thuật tấn công nhưng cũng chẳng làm gì được cậu không tốn nhiều lời nữa nên dây định bắt sống bà ta về để lấy lời khai nhưng lúc này giáo sư đã tung ra con bài cuối cùng bà ta lấy ra một lọ thuốc từ sợi dây chuyền và trích thẳng vào não của mình nó biến bà ta thành một con quái vật trông rất là kinh dị Kết giới lập tức bị phá hủy còn con quái vật kia tiếp tục dùng lửa tấn công dây nhưng chúng đều tan biến vào hư vô. Lúc này bà ta đòi dây phải nói ra hết sức mạnh của mình, đã thế thì dây bèn đóng vai giáo viên và dạy lại bà ta các kiến thức cơ bản về phép thuật. Ma thuật băng sẽ làm chậm đi toàn bộ các phép thuật khác, vì thế dây sẽ kiểm soát được toàn bộ phép thuật đó và khiến chúng tan biến trở về trạng thái ban đầu. Đúng lúc này vết thương năm xưa đã khiến dây bị chảy máu. Bà ta thấy thế liền dùng thứ sức mạnh hắc ám của mình để tấn công cậu nhưng dây vẫn có thể đẩy bay các đòn tấn công của bà ta. Mọi người đứng ngoài cảm thấy lo lắng khi thấy cơ thể cậu đang dần bị đóng băng, còn giáo sư sau một hồi tấn công thì thấy dây đang bắt đầu thở dốc. Bà ta liền lao đến và phá được cây băng kiếm mà dây đang cầm, tưởng rằng mình đã chiến thắng thì dây bất ngờ dùng hết sức mạnh để thi triển chiêu cuối băng tuyết hỗn loạn. Trong cơn lốc xoáy bà ta kêu lên trong đau đớn và hóa thành một cột băng trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Còn dây lúc này thì đã kiệt sức, Cậu thu hồi sức mạnh của mình và mỉm cười hài lòng khi đã cứu được các bạn của mình. Trong khi đợi Dây tỉnh lại thì bộ phim bắt đầu hồi tưởng về quá khứ của cậu. Dây chính là cậu bé đã sống sót duy nhất trong một cuộc chiến và sư phụ đã cứu được cậu, nhưng sau đó quân đội lại không muốn giữ Dây lại vì cậu là người của nước khác. Hơn nữa hiệu trưởng cũng thông báo rằng nơi mà Dây sống là một ngôi làng bị nguyền rủa nên việc nuôi cậu là rất nguy hiểm. Đúng lúc này cô nhận tin từ phù thủy mê hoặc Carol rằng Dây đã tỉnh lại, thấy Dây rất vui vẻ chơi đùa cùng với Carol khiến sư phụ phần nào yên tâm. Nhưng điều mà cô lo lắng lúc này là chưa có ai nhận nuôi dây, vì mọi người đều là quân nhân nên không thể để việc này ảnh hưởng tới quân đội. Hôm sau Carol có ý muốn nhận nuôi dây nhưng đều bị mọi người phản đối. Hiệu trưởng có ý kiến cho dây vào cô nhi viện thì lúc này dây đã đứng ngoài và nghe hết tất cả. Cậu tới gần sư phụ và nói rằng muốn được ở với cô. Sư phụ nghe xong thì rất hạnh phúc và xoa đầu cậu. Sau đó cô đề nghị với cấp trên rằng cô và Carol cùng hiệu trưởng sẽ chăm sóc cho dây. Cô sẽ trở thành sư phụ của dây và truyền dạy cho cậu toàn bộ sức mạnh của mình. 6 năm sau dây đã trưởng thành và có được sức mạnh của băng kiếm, cậu đã cùng quân đội đánh bại nhiều kẻ địch trên chiến trường Viễn Đông. Nhưng trong chiến trận thì ai cũng có khả năng hy sinh và hôm đó họ đã mất đi hai phù thủy xanh lam và sấm sét. Vì họ đã sử dụng quá nhiều sức mạnh dẫn đến phép thuật bị mất kiểm soát. Vì cuộc chiến sẽ ngày càng khốc liệt mà dây thì còn quá nhỏ nên cấp trên muốn cậu rút lui, nhưng dây vốn đã coi họ như gia đình nên cậu muốn được ở lại chiến đấu cùng mọi người. Và đó chính là sai lầm lớn nhất của Jay khi một đồng đội của cậu là chú Harvard đã hy sinh để cho Jay được sống. Trở lại hiện tại thì Jay đã tỉnh lại cùng với sư phụ và hiệu trưởng ở bên cạnh. Dù cậu đã cãi lời sư phụ và sử dụng sức mạnh nhưng cô vẫn rất tự hào về Jay. Cô người hầu cũng ghé tai Jay nói sư phụ rất lo lắng cho cậu và mong cậu chóng hồi phục để cô được yên tâm. Còn hiệu trưởng báo lại rằng các bạn cậu đều an toàn và khen Jay đã làm rất tốt. Khi sư phụ cậu rời đi thì cô cho cậu biết sự thật rằng từ đầu cô đã không đồng ý cho Jay nhập học vì nơi đây toàn lũ quý tộc, Cô không muốn để người chịu quá nhiều đau khổ trên chiến trường như cậu giờ lại bị bọn quý tộc chèn ép. Nhưng đích thân sư phụ Lý Địa đã tới học viện và cầu xin cô hãy giúp đỡ dày, để cậu có thể sống hạnh phúc ở đây cùng những người bạn và quên đi những ký ức đau thương trên chiến trường trước kia. Cho nên cô nhắc dây phải sống thật hạnh phúc vì đó chính là điều mà Lý Địa Hằng mong muốn. Đợi khi hiệu trưởng ra ngoài rồi các bạn của cậu cũng tới thăm. Lúc này dây đã nói hết sự thật cho mọi người biết rằng cậu là một trong bảy phù thủy. Trong chiến dịch Viễn Đông cách đây vài năm thì dây đã bị mất kiểm soát pháp lực, khi dây tỉnh lại thì mọi thứ đã hoang tàn và chỉ có sư phụ đang bị thương vẫn ôm chặt lấy cậu. Trên chiến trường cậu đã mất đi một người đồng đội, khiến sư phụ bị trọng thương và đôi tay cậu đã tước đi vô số các sinh mạng khác, không biết rằng liệu cậu có xứng đáng ở bên mọi người hay không. Mọi người liền động viên dây rằng dù quá khứ của cậu có ra sao đi nữa thì mọi người vẫn sẽ ở bên cạnh cậu từ nay về sau. Tối hôm đó Albert đã tới phòng của dây và nói lời xin lỗi cậu vì những chuyện đã gây ra. Dây cũng chấp nhận tha thứ cho Albert và khuyên cậu ta rằng không nên thù ghét người khác mà hãy công nhận bản thân để ngày càng mạnh mẽ hơn. Vì giáo sư đã bị dây tiễn về suối vàng nên sáng hôm sau, phù thủy mê hoặc Carol đã tới lớp của dây và trở thành giáo viên chính thức. Và giờ học hôm nay Carol sẽ phổ biến về cuộc thi đấu kiếm phép thuật do ba học viện hoàng gia tổ chức. Tổng cộng có 16 thí sinh tham gia và mỗi học viện đều có một thế mạnh riêng biệt. Cô ấy cũng giao cho dây và Clarice công việc hỗ trợ các thí sinh tham gia thi đấu. Việc Carol đến làm giáo viên khiến Jay có hơi váng đầu nên sau đó cậu đã tìm tới chỗ hiệu trưởng để hỏi lý do, nhưng cô ấy nói vì để bảo vệ an toàn nên mới gọi Carol tới đây. Hơn nữa cô ấy trông rất mờ lem và lại được lòng học sinh khác, nhưng Jay vẫn không thể quen được với tính cách của Carol và muốn hiệu trưởng đuổi cô ấy đi. Thì đúng lúc này Carol đã đứng ngay sau lưng khiến Jay nổi da gà và sợ quá chạy luôn khỏi đó. Thoát khỏi Carol thì Jay tới chỗ Clarice để cùng quan sát và hỗ trợ các thí sinh luyện tập. Quay sang chỗ Amelia thấy cô ấy vừa hạ đối thủ chỉ trong 6 giây nhưng có vẻ tâm trạng không được vui cho lắm. Jay cũng thắc mắc không biết Amelia đang vướng phải chuyện gì. Thì ra Amelia là con cả của gia tộc Rose đứng đầu tam đại quý tộc. Vì thế cha cô không chấp nhận việc cô thua các gia tộc khác đặc biệt là cô gái tên Arian của gia tộc Ongren. Jay hỏi thăm Rebecca thì biết được cô gái đó học ở ngôi trường Dion bên cạnh và cũng mạnh không kém gì Amelia. Tuy không dễ gì đối phó nhưng mọi người đều mong Amelia sẽ thể hiện thật tốt, còn cô ấy hiện tại vẫn giữ thành tích hạ các đối thủ khác chỉ trong vài giây. Anbeck cũng sẽ tham gia vì cậu ta xếp thứ hai chỉ sau Amelia, thấy cô ấy vẫn đang rất áp lực vì kỳ vọng của cha nên Jay phải tìm cách nào đó để giúp đỡ. Và chiều hôm đó Jay đã tìm gặp Amelia, biết cô đang rất lo lắng cho trận đấu với Arian sắp tới nên Jay nói rằng trong vòng một tháng từ giờ tới lúc thi đấu cậu sẽ huấn luyện cho cô một khóa đặc biệt, các bài tập sẽ đến từ cuốn sổ huấn luyện tân binh mà sư phụ đã dành lại cho Jay. Khi biết đó chính là thứ khiến dây mạnh lên đã làm cho Amelia quyết tâm hơn bao giờ hết. Tối hôm đó Amelia chợt nhớ về những kỷ niệm hồi nhỏ cùng Arian. Hai người đều xuất thân từ quý tộc lại còn bằng tuổi nên chơi rất thân với nhau. Cả hai đã từng hứa sẽ mãi trở thành bạn thân nhất cho đến khi hai người dần trưởng thành và Amelia phải gánh trên vai những kỳ vọng của gia tộc. Trận thua trước Arian đã khiến Amelia thất vọng và từ đó hai người đã dần xa cách. Giờ đây mục đích tồn tại của Amelia là phải trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, để trong lần tái đấu cô có thể đánh bại được Arian. Hôm sau cô ra chỗ hẹn với Dây thì lúc này cậu cũng xuất hiện ngầu lòi với chiếc mặt nạ đeo trên mặt. Dây nói mình sẽ đóng vai giáo quan còn cô sẽ là lính huấn luyện. Sau đó ra lệnh cho Amelia chạy bộ 20 km mà không dùng phép cường hóa cơ thể. Trong vẻ đáng sợ của Dây khiến cô sợ quá buộc phải tuân lệnh. Xong buổi đầu tiên mà Amelia đã phải hồn hển và sau đó đến lớp thì nằm gục xuống như người mất hồn. Những ngày sau đó thì bài tập với cường độ ngày càng tăng lên khiến cô ấy nghĩ rằng đây chẳng khác gì cái địa ngục trần gian. Sáng dậy thì được đích thân dây đánh thức làm Amelia cũng cạn lời luôn. Vì mới sáng làm ồn ở khu ký túc xá nữ nên dây đã bị Rebecca và Dina than phiền. Nhưng cơ hội này Amelia liền chạy trốn vì không thể chịu nổi nữa. Trên đường đi tìm kiếm Amelia thì dây gặp Anbeck đang ngồi tự kỷ một mình. Thấy Anbeck vẫn lo lắng cho cuộc thi thì dây liền động viên làm cậu ta tự tin hơn. Chạy tới chỗ thư viện thì chỉ thấy Eliza và Clarice chứ tuyệt nhiên không thấy Amelia ở đó. Nên dây liền dùng năng lực đặc biệt của mình để định vị chỗ của cô. Lúc này cô đang trốn một mình trong góc thì dây rón rén tiếp cận từ sau. Những ai có ý định trốn tập luyện thì phải phạt thật nặng. Sau đó dây nắm tay Amelia và kéo cô tới chỗ tập luyện. Mặt khác cậu đến câu lạc bộ thợ săn và nhờ họ lập đội cổ vũ cho Amelia. Cậu cũng mượn từ hội trưởng một thứ gì đó mờ ám. Sáng hôm sau Evie bất ngờ thấy một cô gái đi ra từ phòng mình. Đó chính là dây cải trang và cậu cũng ra sân nhắc Amelia phải chăm chỉ tập luyện. Khi đi qua chỗ Rebecca thì có vẻ cô đã nhận ra cậu nhưng dây không để ý mà hướng thẳng tới học viện Dion. Thì ra học viện Dion toàn là nữ nên hôm qua cậu phải mượn bộ đồng phục nữ sinh từ hội trưởng. Cậu núp trong chiếc hòm giấy chờ thời cơ tiếp cận để điều tra về Arian nhưng người cậu gặp được lại là em gái cô tên là Tiana. Thấy Tiana đang khóc lóc vì bị lạc mất người chị của mình nên dây hứa sẽ đưa cô bé đi tìm. Việc cậu đóng giả gái còn xinh hơn con gái thật khiến cho các học sinh khác không khỏi trầm trồ. Chẳng ai có thể ngờ rằng trong đó lại là thân xác của một thằng được dựa, đi được một đoạn thì hai người cuối cùng cũng tìm thấy Ariane. Jay liền tới để làm quen với cô và sau khi hai người nói chuyện một lúc thì cô đã phát hiện ra cậu không phải học sinh ở đây. Lúc này Jay liền chuyển về giọng đàn ông của mình khiến cho Ariane vô cùng ngạc nhiên. Cậu thừa nhận mình đã sử dụng phép thuật để biến cơ thể và giọng nói thành con gái. Ariane cũng nghe tin Jay là một người rất mạnh nên cô liền rủ cậu solo kiếm thuật. Điều này đúng như ý định của Jay nên cậu cũng nhận kèo luôn. Lúc đầu cả hai có vẻ khá cân sức nhưng cô bất ngờ dùng phép thuật lên kiếm của mình khiến cho kiếm của Jay bị gãy làm đôi. Khi biết được kết quả trận đấu thì Tiana cũng tạm biệt hai người để về trước. Jay lúc này tiết lộ với Arian rằng cậu đang tích cực huấn luyện cho Amelia để đánh bại cô trong trận đấu sắp tới. Arian thấy vậy thì rất mong chờ cuộc tái đấu với người bạn cũ của mình. Đến khi Jay trở về trường thì cũng là chiều muộn và trước mặt cậu có một cô gái chạy rất nhanh. Cô bất ngờ vấp ngã nhưng may mà dây đã đỡ được, nằm trong vòng tay một người xinh đẹp như dây khiến cô phải đỏ mặt. Sau đó cô đứng dậy cảm ơn dây và giới thiệu mình tên là Maria em gái của Rebecca. Ban đầu cô không có ý định học ở đây nhưng khi biết dây đang học trường này thì cô sẽ cố gắng năm sau thi đỗ để được học cùng cậu. Lúc này Amelia đang vất vả tập luyện thì dây đã về tới nơi. Khi biết hôm nay dây nổi hứng đóng giả con gái thì cả ba người chỉ biết cạn lời. Sáng hôm sau dây đưa những người bạn về thăm sư phụ của cậu. Và người vui nhất lúc này là Amelia khi cô đã thoát khỏi cuộc huấn luyện địa ngục của Jay, khi tới nơi thì Jay bắt đầu giới thiệu những người bạn của mình. Thấy Evie trông có vẻ to con nên sư phụ nhận xét cậu rất có triển vọng. Eliza với bộ ngực tròn xoe và khuôn mặt ngây thơ cũng khiến cô thích thú. Clarice thì có vẻ ngượng ngùng nên đã nói hơi ngọng một chút. Còn với Amelia thì sư phụ đã quen cô từ trước nên có vài điều muốn nhắn riêng với cô. Còn dây tới chỗ cô người hầu và được cô tiết lộ một thông tin rằng có một tổ chức ám sát của đế quốc sẽ can thiệp vào cuộc thi kiếm phép nên nhắc cậu phải cẩn thận. Về phía Amelia thì sư phụ cho cô biết rằng dạo này những bức thư dây gửi về đều tỏ rõ sự lo lắng cho Amelia. Lần đầu thấy dây dành sự quan tâm đặc biệt tới người khác khiến sư phụ rất vui mừng. Cô nói Amelia nếu có gì đang giấu trong lòng hãy nói hết cho dây biết vì chắc chắn rằng dây sẽ giúp Amelia hết mình, nên từ khi buổi đi thăm kết thúc, Amelia đã luyện tập một cách chăm chỉ và nghiêm túc hơn mọi ngày. Tới dây cũng phải công nhận rằng cô gái đang mạnh lên một cách rõ rệt, một tháng sau, cuộc thi kiếm phép giữa ba học viện hoàng gia chính thức khai mạc. Sau bài phát biểu hiệu trưởng thông báo bắt đầu cuộc thi, lúc này Arian cũng tới gặp riêng Amelia và cả hai người đã hẹn phân định thắng thua ở trận chung kết. Lúc sau thì trận đấu đầu tiên đã diễn ra và nó là cuộc đọ sức của Amelia với một người tên sen của học viện Macross. Trên khán đài mọi người đang tích cực cổ vũ còn hiệu trưởng đã phổ biến lại luật thi đấu. Nếu ai làm đối thủ ngã khỏi sàn đấu hoặc chém dụng bông hồng trên ngực đối thủ thì người đó sẽ chiến thắng. Sau tiếng hô bắt đầu thì đối thủ lập tức cầm kiếm lao vào Amelia, nhưng cô chỉ cần né cái nhẹ ra sau lưng và thi triển một phép thuật lửa khiến bông hồng trên ngực đối thủ cháy rụi. Trận đấu đầu tiên kết thúc vô cùng chóng vánh và người thắng cuộc là Amelia, còn Jay lúc này đã tìm tới chỗ Albert để tiếp thêm tinh thần cho cậu ấy. Vì trận đấu tiếp theo có vẻ hơi khó khăn cho cậu vì đối thủ của Albert chính là Arian. Ban đầu Albert múa cũng rất ghê và hai bên trông rất là cân sức, nhưng cuối cùng người mạnh hơn lại là Arian và Albert đã bị cô ấy đánh ngã, Lúc này Arian khuyên Albert nên nhận thua vì nếu đánh tiếp sẽ rất nguy hiểm cho cậu. Nhưng vì lần trước đã nghe dây nói nên cậu sẽ không từ bỏ. Albert tiếp tục lao vào và bất ngờ tước được thanh kiếm trên tay Arian, nhưng cô đã dùng sức mạnh của mình để phá vỡ kiếm của Albert. Sau đó bồi thêm một cú đấm khiến cho Albert bị văng khỏi sàn đấu. Tuy rằng đã thất bại nhưng Albert vẫn mãn nguyện vì cậu đã không bỏ cuộc, còn ở phía bên ngoài kẻ có biệt danh tử thần đã lẻn vào cuộc thi. Dây cảm thấy có biến nên đi kiểm tra một vòng xem sao, Lúc này một kẻ định đánh úp cậu nhưng đã bị xử ngay lập tức. Dây không khỏi bất ngờ người ra tay đó là hội trưởng câu lạc bộ thợ săn. Khi Dây trở về văn phòng hiệu trưởng thì sư phụ cậu và Carol đang chờ sẵn ở đây. Nghe sư phụ nói thì Dây mới biết rằng cô hầu gái luôn phục vụ cho sư phụ cậu là điệp viên số 1 của vương quốc và hội trưởng hội thợ săn tên là Lex Haley chính là em trai của cô ấy. Lúc này hiệu trưởng thông báo cho Dây một tin rằng lũ tử thần đã đột nhập vào nơi thi đấu và mục tiêu của chúng chính là những học sinh quý tộc. Nhiệm vụ của Jay và Lex là nâng cao cảnh giác và bảo vệ an toàn cho các học sinh cũng như cuộc thi. Sư phụ cũng cho phép cậu sử dụng sức mạnh của mình khi cần thiết, vì cuộc thi này vô cùng quan trọng với Amelia nên Jay sẽ dùng hết sức mạnh của mình để ngăn chúng lại. Hôm sau là ngày thi đấu của những học sinh khóa trên và người chiến thắng trong trận đấu đầu tiên là Rebecca. Cô cũng là quán quân của cuộc thi kiếm phép lần trước và lần này cô sẽ cố gắng bảo vệ ngôi vô địch của mình. Lúc này Jay nhận được tin rằng Amelia đang tự nhốt trong phòng một mình từ hôm qua khiến mọi người lo lắng. Còn trên sân đấu người chiến thắng trận đấu tiếp theo là Lucas của trường Macros. Cậu ta vừa lập kỷ lục thắng trận trong vòng 2 giây và đưa mắt sang phía của dây với vẻ mặt thách thức. Ngày thi đấu thứ hai kết thúc còn Arian lúc này đang chăm chỉ luyện tập cho những trận đấu với Amelia. Vì đây là trận chung kết của thế hệ năm nhất giữa hai người bạn thân nên cô sẽ cố gắng hết mình. Còn dây sau khi tập luyện cùng Evie xong thì tìm đến chỗ ký túc xá nữ, thấy Eliza cùng Clarice rất lo lắng thì cậu liền tới chỗ phòng của Amelia. Từ bên ngoài dây cố nói vào trong để cho Amelia nghe thấy rằng cậu không biết cô đang bận tâm chuyện gì khiến cô phải trốn tránh mọi người, nhưng cậu sẽ cố gắng chạm tới trái tim của Amelia để giải quyết những chuyện phiền muộn của cô. Nghe xong thì Amelia liền ra ngoài mở cửa để mời Jay vào phòng. Lúc này cô chia sẻ rằng mình chịu áp lực rất lớn vì là con gái trưởng của tam đại gia tộc, nhưng cô lại không đủ mạnh mẽ như Jay để đáp lại những kỳ vọng mà cha đã dành cho mình. Cô nghĩ mình không thể chiến thắng được Arian và điều đó khiến cho cô đau khổ tới mức không còn muốn sống nữa. Hiểu được suy nghĩ của Amelia nên Jay liền tới khuyên nhủ cô rằng Chiến thắng hay thất bại đều không quan trọng vì đó không phải mục đích để cô tồn tại. Chỉ có những cảm xúc vui buồn cùng những người bạn thân mới là mục đích để cho chúng ta sống tiếp. Và dù kết quả trận đấu có ra sao đi nữa thì dây hứa sẽ luôn ở bên cạnh và cùng cô bước tiếp. Nghe tới đây thì Amelia khóc lớn ôm chầm lấy dây và một lúc sau thì thiếp đi vì mệt. Lúc này dây muốn về nhưng Amelia lại nắm tay và giữ cậu ở lại cho tới lúc ngủ say. Nhớ lại những lần tập luyện với Amelia khiến dây tự tin rằng trận đấu sắp tới cô sẽ là người chiến thắng. Sáng hôm sau trận chung kết tân binh giữa Amelia và Ariane cũng diễn ra. Jay tới nói với mọi người rằng Amelia đã ổn vì cậu đã ở cùng với cô ấy từ đêm qua. Nghe xong mọi người đều há hốc mồm thắc mắc không biết cả đêm qua hai người đã làm gì nhau mà khiến Amelia thay đổi như vậy. Phía Clarice đang vội vàng chạy tới chỗ thi đấu thì có một kẻ trong hội tử thần đang bám theo cô, còn Jay thì tới chỗ của Amelia để chuẩn bị cho cô bước vào trận chiến. Và trước khi lên sàn đấu cô muốn Jay ôm mình một cái để tiếp thêm sức mạnh. Felix lúc này cảm thấy có điều gì đó không ổn nên muốn tìm tới chỗ của dây. Cậu báo cho dây biết Clarice cùng 8 học sinh quý tộc khác đã mất tích, nhưng hai người vẫn rất bình tĩnh và chia nhau ra để tìm kiếm. Phía ban tổ chức thì Carol đã quay về chỗ bình luận để thông báo bắt đầu trận chung kết tân binh. Còn trên sân đấu cả hai cô gái rất mong chờ cuộc tái đấu này để khẳng định sức mạnh của mình. Trận đấu vừa bắt đầu Ariane liền ném thanh kiếm lên không trung rồi dùng sức mạnh ném về phía Amelia, rồi bất ngờ vòng ra sau lưng đối thủ và tung đòn khiến Amelia văng ra một đoạn. Mọi người thấy vậy thì cũng nhận ra đó là chiêu thức mà cô đã đánh bại Anbeck. Còn trên sân đấu Arian vẫn liên tục tấn công khiến Amelia vất vả chống đỡ. Tưởng như Amelia đã thua nhưng cô đã đánh bật lại được Arian nhờ vào sức mạnh mà mấy nay đã cùng dây luyện tập. Lúc này người thất thế lại là Arian khi cô phải liên tục đỡ những chiêu thức của Amelia, còn dây một hồi tìm kiếm thì thấy Clarice cùng các học sinh khác đang ngất ở dưới tầng hầm. Cậu đánh thức Clarice dậy thì nhận ra nơi đây có nhiều thứ phép thuật gây nhiễu cùng với đó lũ tử thần đã bao vây xung quanh. Thấy vậy dây liền vác Clarice lên vai và chạy một đoạn để kích hoạt sức mạnh băng kiếm, sau đó cậu gọi ra những thanh kiếm băng và đánh lại những tên này trong khi Clarice vẫn đang hét lớn vì sợ hãi. Một tên bất ngờ dùng phép thuật để che tầm nhìn của dây nhưng cậu đã lập tức dùng sức mạnh để vô hiệu nó. Thấy dây quá mạnh khiến chúng phải tính nước rút lui nhưng cậu đã tạo ra một vùng băng rộng lớn khiến những tên này bị đóng băng trong nháy mắt. Phía trên sân đấu thì cả hai cô gái vẫn tỏ ra rất cần kèo. Lúc này Arian liền giải phóng sức mạnh lôi thuật khiến sấm sét bao lấy cơ thể. Khi biết đây là đòn tất sát mà Arian dành cho mình nên Amelia liền tấn công trước, nhưng tốc độ của Arian đã tăng quá nhanh khiến Amelia không cách nào phản ứng kịp. Và kết quả là cô đã bị ăn một đấm cực mạnh từ phía Arian nhưng may mà chưa bị văng khỏi sân đấu. Lúc này Amelia nghĩ mình không thể chiến thắng được nữa thì sức mạnh của tình bạn và tình yêu trong cô liền trỗi dậy. Cùng với đó là tiếng hét của dây khiến cô như vừa thức tỉnh thêm một sức mạnh mới. Trước ánh mắt ngạc nhiên của dây cô nói rằng từ giờ Arian sẽ không thể động vào cô được nữa. Những con bướm bao lấy xung quanh Amelia và được cô gọi là hiệu ứng cánh bướm. Arian tiếp tục tấn công với tốc độ cực nhanh nhưng không thể đánh trúng Amelia nữa. Carol cho biết đây là thứ phép thuật đặc biệt mà hầu như không được ai sử dụng nữa. Nó khiến cho đối thủ tưởng rằng đã tấn công chính xác nhưng thực ra lại bị hiệu ứng cánh bướm đánh lửa. Nên từ nãy tới giờ Arian không thể chạm được tới Amelia dù chỉ một lần. Sau một hồi tấn công nhưng không có cách nào đánh trúng cuối cùng Arian đã xuống sức. Còn Amelia có vẻ như đã dùng rất nhiều sức mạnh khiến máu từ mũi cô liên tục chảy ra. Ở bên trên khán đài hai người cha đang rất lo lắng cho con gái của mình. Dây lo rằng nếu đánh tiếp có thể Amelia sẽ bị mất kiểm soát pháp thuật giống cậu trước đây. Cả hai cô gái sau đó đã dùng hết ma lực cho những phép thuật cuối cùng của mình. Không ai chịu nhường ai nên sau đó hai người phải chuyển sang dùng thể thuật để phân định thắng thua. Trước những tiếng hò reo cổ vũ từ bên trên khán đài, cả hai tuy rằng đã rất mệt nhưng vẫn lao vào nhau với vẻ mặt vui sướng cùng với đòn quyết định của mình. Trận đấu sau đó kết thúc khi Arian đang nằm trên đùi Amelia. Cô khen giờ đây Amelia đã mạnh hơn rất nhiều so với hồi trước. Nhưng Amelia nói rằng nhờ dây và các bạn mình mà cô mới có thể được như hôm nay. Còn người khiến Amelia mạnh lên không ai khác chính là Arian. Vì lúc nào cô cũng là người giỏi nhất làm Amelia luôn tự nhắc mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Lúc này Arian mới thừa nhận rằng cô luôn muốn trở thành tấm gương cho Amelia noi theo, để cả hai gia tộc có thể hãnh diện với những đứa con của mình. Vì điều này mà cả hai người đã xa cách một thời gian rất dài, nên sau đó cô đã ôm lấy Amelia cùng với lời xin lỗi từ tận trái tim mình và lời hứa cả hai sẽ mãi là bạn thân nhất của nhau. Trận đấu cuối cùng cũng kết thúc và quán quân của tân binh chính là Amelia. Cha của Arian có vẻ cũng hài lòng với kết quả trận đấu nhưng cha của Amelia thì không thấy vui cho lắm vì ông luôn muốn con gái mình phải mạnh mẽ hơn nữa. Còn Jay lúc này đã tới thăm Amelia sau trận đấu. Sau những nỗ lực luyện tập không biết mệt mỏi thì Jay thấy trong cô ẩn chứa rất nhiều sức mạnh mà cậu chưa hề biết đến nhưng thứ mà cô thấy quý giá nhất không phải sức mạnh mà chính là lời hứa sẽ luôn bệnh cạnh cô của dây dây sau đó muốn bắt tay chúc mừng chiến thắng của Amelia sau tất cả những cố gắng nhưng một tay của cô đã trở thành tay Doraemon nên cô phải dùng tay kia để bắt lúc này cô nghĩ rằng dù có chịu bao nhiêu áp lực đi chăng nữa nhưng cô sẽ ngẩng cao đầu để vượt qua nó vì cô muốn tiếp tục sống cùng các bạn mình trong thế giới này hôm sau mọi người tiếp tục đi cổ vũ cho Rebecca của năm ba và đối thủ của cô chính là thanh niên hôm trước có tên Lucas Lúc này Jay cũng nhận ra Maria cũng có mặt ở đây. Cô chính là em gái của Rebecca và đứng ở một góc xa của khán đài. Còn trên sân thì trận đấu giữa hai tuyển thủ được thông báo bắt đầu, nhưng Rebecca còn chưa kịp di chuyển thì Lucas bất ngờ thi triển một chiêu thức có tên ánh tàn mờ ảo. Cậu ta niệm phép dưới chân mình khiến cho Rebecca mất đi toàn bộ tầm nhìn. Sau đó rút kiếm và xin nhẹ bông hồng trên ngực cô chỉ trong nháy mắt. Sau đó thì từ từ tra kiếm vào vỏ trong ánh mắt ngạc nhiên của các khán giả, Lucas sau đó được thông báo đã giành giải quán quân khi mà Rebecca vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này Lucas đi tới và mở lời chào với dây thì cậu cũng nhận ra đây chính là phù thủy tuyệt kiếm nhờ thanh kiếm mà cậu ta đã dùng. Và mục đích của Lucas chính là được thách đấu với phù thủy kiếm băng để chứng minh rằng tuyệt kiếm mới là mạnh nhất. Sau đó cậu ta bỏ đi với lời hẹn năm sau sẽ gặp lại dây ở nơi này. Còn phía hiệu trưởng cùng sư phụ và Carol đang tới chỗ những tên tử thần mà dây đã bắt được sau khi đem những tên này ra để làm mấy trò mua vui cho mọi người thì Carol bắt đầu dùng khả năng của phù thủy mê hoặc để bắt chúng khai ra thông tin. Nhưng từng tên một lần lượt bị một phép thuật lạ sát hại để bịt đầu mối khiến cho mọi người chẳng thu được gì. Phía bên ngoài thì cuộc thi kiếm phép đang bắt đầu làm lễ bế mạc. Những người vui mừng nhất chính là Amelia và Arian vì họ đã quay lại với nhau, còn người buồn nhất có lẽ là Rebecca khi cô thấy cha cô đã trở về trước sau thất bại của con gái. Kết thúc sự kiện cuộc thi kiếm phép thì tiếp đến là lễ kỷ niệm trường. Trước đó Jay đã bàn với Amelia thì cô đề nghị cả lớp mở gian hàng cà phê hầu gái, vì cô rất thích trang phục hầu gái và muốn được thử được mặc nó một lần để phục vụ chủ nhân của mình. Nhưng tới khi Jay phổ biến lại với lớp thì nghe xong những cô gái trong lớp đều phản đối, vì vốn dĩ họ là quý tộc mà giờ lại phải đi phục vụ người khác. Nhưng khi thấy bộ trang phục được cô giáo Carol mặc làm mẫu thì cả lớp lại đồng ý không một chút do dự. Vụ cà phê hầu gái vừa xong xuôi thì Jay bất ngờ nhận được tin từ Sarah rằng Rebecca chuẩn bị đính hôn với một thanh niên nào đó. Hóa ra lúc trước cha cô đã vướng vào một giao kèo tồi tệ với kẻ này, mà thứ được đưa ra để thực hiện giao kèo lại chính là Rebecca con gái của ông. Còn kẻ này là thành viên của Organic và lúc này chúng đang đi ăn ký ức của những pháp sư. Theo lời của chúng thì Rebecca là vật chứa của một thứ sức mạnh kinh hoàng. Chỉ cần có được Rebecca là chúng có thể nuôi kế hoạch phục thủ đế quốc. Và đó cũng là lý do mà chúng muốn có được cô bằng mọi giá. Sáng hôm sau dây gặp lại Rebecca ở khuôn viên vườn hoa của trường. Vừa hôm qua nghe tin cô sắp lên xe hoa để về với chồng nên cậu đã tới để chúc mừng cô. Rebecca tuy vẫn nở nụ cười như mọi khi nhưng Jay đã nhận ra cô không hề muốn điều này chút nào. Lúc sau Jay trở về văn phòng trường thì gặp Amelia và Eliza đang bàn về bộ trang phục hầu gái. Tuy có hơi hở hang nhưng Amelia cảm thấy Eliza khi mặc lên trông sẽ rất xinh đẹp, nên cô muốn sắp tới Eliza sẽ diện lên bộ hầu gái để cho mọi người tận hưởng. Jay thấy vậy cũng đồng ý luôn và cậu liền tỏ ý muốn được ngắm nhìn Eliza trong bộ hầu gái khiến cô ngại quá phải đồng ý luôn. Khi chứng kiến dây vừa dành cho Eliza những lời ngọt ngào khiến Amelia phải cho cậu một sút vào mông vì cô cảm thấy rất ghen tị. Trở về với lớp thì thấy hội con trai đã chuẩn bị đâu vào đấy. Vì để được ngắm những cô gái dễ thương trong bộ hầu gái làm cả bọn đều làm việc rất là nhiệt huyết và khi nghe tin dây vừa thuyết phục được Eliza khiến mọi người càng vui mừng hơn. Tới lúc này dây đã thấm được một chân lý từ Albert rằng đàn ông mà không thích hầu gái thì không hề tồn tại trên cõi đời này. Và trong lúc báo cáo lại với hội học sinh thì cậu đã lập tức phát biểu nên chân lý đó, bỗng dây nhận ra rằng hội học sinh hôm nay rất nhiều người không đến để sinh hoạt. Lúc này Rebecca đã nói sự thật rằng chồng sắp cưới của cô tên là Evan thật ra đã có hôn ước từ trước với CORNEA, một thành viên của hội học sinh. Điều này giống như là Rebecca vừa cướp đi chồng sắp cưới của cô ấy khiến Rebecca đã bị họ tẩy chay. Khi biết được sự việc thì Jay quyết định sẽ gác lại hoạt động của câu lạc bộ để giúp cô. Vì từ khi tới đây Rebecca đã giúp Jay rất nhiều nên giờ cậu phải hết lòng báo đáp tấm chân tình đó. Nhưng trước khi dây hành động thì Dina đã báo cho cậu một tin rằng hôn ước của Rebecca chắc chắn là do Evan đã âm mưu giàn xếp. Nhưng cô ấy lại không muốn nói ra vì sợ Dina bị liên lụy và bây giờ người có thể cứu được Rebecca chỉ có dây mà thôi. Dây nghe xong thì cậu nói Dina cứ yên tâm vì chắc chắn cậu sẽ giải quyết được chuyện này. Và tối hôm đó cậu đã tìm đến chỗ sư phụ để hỏi cô xem kẻ tên Evan này là ai. Cô liền cho dây biết rằng hắn là một quý tộc thượng lưu và được tam đại quý tộc rất tin tưởng nhưng khi thấy những điều bất thường trong hôn ước này thì cô liền cử hầu gái các la đi điều tra giúp dây. Lúc này sư phụ hỏi về lý do mở quán cà phê hầu gái của dây thì cậu liền nhắc lại chân lý của Albert. Đàn ông nào cũng thích hầu gái và dây cũng vậy đặc biệt là trang phục mà các la đang mặc. Khi vừa nghe thấy chữ hầu gái thì trong đầu cậu chỉ nghĩ về các la mà thôi. Sư phụ nghe xong thì không khỏi ghen tị nhưng cô cũng muốn biết nếu mình mặc trang phục hầu gái trông sẽ như thế nào. Dây nghe xong không khỏi bật cười nhưng khi sư phụ nổi giận thì phải quỳ xuống xin lỗi luôn, Phía Rebecca thì cô đang nhớ lại giây phút gặp dây ở chiến trường với một bên mắt màu vàng đang chảy máu. Không hiểu sao dạo này cô luôn gặp lại giấc mơ đó còn Maria đã nhận ra điều bất thường từ chị gái mình. Thấy Maria lo cho hôn ước sắp tới thì cô nói mình sẽ không sao hết vì đây chỉ là đám cưới của các quý tộc với nhau mà thôi. Nhưng khi về đến phòng thì Rebecca lại ngồi xuống khóc một mình. Còn Maria thì không thể để chị gái đã từng chăm sóc mình phải đau khổ như vậy. Cô liền tới phòng Rebecca để hỏi rõ mọi chuyện thì cô lại không nói ra vì không muốn em gái mình liên quan tới chuyện này. Maria nghe xong tuy cảm thấy rất buồn nhưng cô sẽ không bỏ cuộc. Hôm sau lễ kỷ niệm trường đã diễn ra ở lớp của Jay cùng với những trang phục hầu gái quyến rũ. Thấy Amelia trông rất xinh đẹp khiến Jay không ngớt lời khen ngợi. Cả Eliza cũng xinh đẹp không kém khiến cho cậu chẳng thể rời mắt. Riêng chỉ có Clarice trông có hơi dị một chút vì lớp cô làm sự kiện nhà ma chứ không phải hầu gái. Chiều tối hôm đó Jay trở về thì gặp lại Rebecca. Cậu tỏ ý muốn đưa cô về nhưng vì đã đính hôn nên cô đã không còn ở ký túc xá nữa. Hai người vừa đi nói chuyện được một lúc thì bất ngờ đụng phải Evan. Hắn ta liền mở lời cảm ơn dây vì đã hộ tống Rebecca tới đây, sau đó thì hắn đã thay cậu để đưa cô ấy về tận nhà. Lúc này dây nhớ lại lời của Dina rằng Evan đang âm mưu gì đó thì cùng lúc chủ tịch câu lạc bộ tới nơi và cả hai liền quay về văn phòng hiệu trưởng. Sau khi điều tra thì mọi người đều đi đến kết luận rằng hôn ước hoàn toàn là chủ ý của Evan. Hắn chính là người của Organics và là một kẻ sưu tầm những đôi mắt phép thuật, mục tiêu mà hắn nhắm tới chính là đôi mắt tràn đầy sức mạnh của Rebecca. Còn cô lúc này đang rất khổ sở vì bị hắn uy hiếp, thứ mà Evan thèm muốn chính là đôi mắt của cô nhưng cô sẽ không để hắn động tới. Lúc này Rebecca biết rằng chính cha cô đã giao kèo với hắn để ông ấy leo lên đứng đầu tam đại quý tộc. Nếu cô còn cãi lời thì hắn sẽ ra tay với em gái Maria của cô, thì ra Evan đã làm tất cả chuyện này vì thứ hắn thèm muốn chính là đôi mắt cộng hưởng quá khứ của Rebecca. Nhờ nó mà cô đã thấy những ký ức đau thương của dây hồi còn ở chiến trường cùng với sư phụ. Còn dây sau khi giúp những công việc của hội học sinh Dina nhắc cậu ra ngoài có người gặp. Thì ra đó là Maria và cô gái đang tỏ rõ sự lo lắng cho người chị của mình. Cô không thể để người chị từng chăm sóc mình giờ phải chịu đau khổ. Thấy vậy dây liền nắm tay Maria và hứa sẽ làm hết sức để bảo vệ chị gái cô. Những lời nói đó khiến cho Maria rất cảm động nên cô đã khẽ tựa đầu lên ngực của dây. Lúc này Rebecca đứng ngoài và chứng kiến tất cả khiến tối hôm đó cô không thể ngủ nổi, cứ nghĩ đến cảnh hồi chiều làm cô không khỏi ghen tuông với em gái mình. Còn dây lúc này trước khi đi ngủ cậu có đọc qua một câu chuyện cổ tích, đó là câu chuyện tình giữa một cô gái ác quỷ và một chàng trai loài người. Tuy rằng diễn biến câu chuyện rất buồn nhưng dây vẫn mong rằng nó sẽ có kết cục tốt đẹp, giống như cái kết trong câu chuyện hiện tại của Rebecca. Một lúc sau dây đã chìm vào giấc ngủ và cậu mơ thấy những gì xảy ra hồi còn ở chiến trường. Khi mọi người đang khóc thương cho Harvard thì bất ngờ có sự xuất hiện của một người không liên quan đó là Rebecca. Khi dây định quay ra để hỏi chuyện thì lúc này cậu đã giật mình tỉnh giấc. Mắt của dây cũng bất ngờ chảy máu y hệt như Rebecca lúc trước. Sáng hôm sau dây dậy rất sớm để tập thể dục và lại gặp Rebecca ở vườn hoa như mọi khi. Vì hôm nay là ngày đầu tiên của lễ kỷ niệm trường nên cô đã chúc dây có thể tận hưởng trọn vẹn cùng mọi người. Ở phía cổng trường thì Ariane và Tiana đã đến buổi lễ để tìm kiếm Amelia, còn Maria sau khi thấy có quán cà phê hầu gái liền ghé vào luôn. Khi vào tới nơi thì Ariane đã đảo mắt để tìm kiếm dây nhưng không thấy cậu đâu. Đúng lúc này dây đã trong bộ dạng một cô gái dễ thương. Cậu đi từ ngoài vào trong và bắn tim liên tục khiến mọi người cùng với Ariane chỉ biết há hốc mồm ngạc nhiên. Dây liền đi tới chỗ Maria và phục vụ món trứng cuộn cho cô. Sau đó thì tiếp tục bắn tim khiến Maria cũng phải chảy máu mũi tới Ariane còn không tin nổi dây đóng giả gái còn dễ thương hơn cả mình. Dây sau đó tìm tới chỗ Rebecca và dẫn cô đi chơi, vì đã được Dina chỉ đường nên dù có chút ngại ngùng cô vẫn ôm lấy tay của dây. Hai người sau đó đã đi hẹn hò khắp mọi nơi của lễ hội. Kết thúc ngày đầu tiên thì Rebecca đã cảm ơn dây vì đã đi với mình. Lúc này cô có tâm sự gì đó muốn nói với cậu nhưng lại thôi, phía Maria đang trên đường về thì bất ngờ gặp một người phụ nữ có mái tóc giống hệ mình. Và cô ta thông báo cho Maria biết rằng Rebecca sắp phải chết. Phía dây và mọi người cũng vừa nhận tin Rebecca chuẩn bị gặp nguy hiểm. Đúng lúc này cha của cô ấy đã tới nơi cùng với lời cầu xin dây hãy cứu lấy con gái ông. Dây sau đó trở về phòng với chút lo lắng nên Evie đã động viên và hứa sẽ cùng mọi người giúp đỡ cậu hết mình, còn phía những tên organic thì đang mong ngày mai tới thật nhanh. Khi mà lúc đó sức mạnh thực sự bên trong Rebecca sẽ thức tỉnh. Sáng hôm sau khi dây đang tập thể dục thì Rebecca đã chờ sẵn ở vườn hoa, vì hôm nay cô phải rời khỏi nơi này để đi theo Evan nên đã nhờ dây chăm sóc cho Maria. Phía hiệu trưởng và mọi người cũng đã sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc chiến với Organic. Còn Rebecca lúc này đã bị Evan đưa đi một nơi nào đó. Maria thì tới để xin một chút dũng cảm ở dây trước khi cô đi cứu người chị của mình. Dây thấy vậy cũng chuẩn bị để đi theo Maria còn nhóm bạn của dây đã tính kế để giúp cậu. Lúc này Rebecca đã bị đưa đến một nơi cách xa học viện. Tại đây Evan đã dùng phép thuật để tạo nên một kết giới và ngay bây giờ hắn sẽ tiêu diệt cô. Lúc này dây đang trên đường tới đó và đụng độ lũ quái vật thuộc hạ của Organics. Khi thấy chúng quá đông khiến Dây gặp khó khăn thì Amelia và các đồng đội đã xuất hiện để trợ giúp cậu. Và thế là Dây đã cùng họ chiến đấu rồi tiêu diệt toàn bộ lũ quái vật lâu la của bọn chúng. Khi lũ cản đường đã bị dẹp bỏ thì một tên to con xuất hiện và tấn công Amelia nhưng đã bị Dây chặn. Tên đồng bọn của hắn cảm thấy không ổn thì sai hắn hãy đi trước để trợ giúp cho kế hoạch Evan. Mọi người trong nhóm của Dây thấy thế liền bảo cậu hãy đuổi theo tên kia và giao chỗ này lại cho bọn họ. Dây lúc này nhớ lại lời của cha Rebecca rằng từ khi sinh ra cô đã mang trong mình sức mạnh của thánh nhân cùng đôi mắt phép thuật nên đã bị nhiều kẻ xấu dòm ngó. Cả Maria cũng chịu ảnh hưởng từ sức mạnh đó khiến cho cơ thể và mái tóc đều một màu trắng. Vì vậy, ông không thể để hai con của mình chịu đau khổ thêm nữa nên mới tới để cầu cứu dây. Còn Maria lúc này đã tới được chỗ của Rebecca trước khi hắn kịp sát hại chị gái của cô. Đúng lúc này có một kẻ lạ mặt xuất hiện ngay ở chỗ đó. Khi hắn cởi bỏ mặt nạ thì tất cả rất bất ngờ khi hắn mới là Evan Bernstein thật. Còn người đóng giả hắn thật ra là một cô gái tóc trắng tên Lice. Sau 10 năm không gặp Evan có gì đó rất căm thủ Lice nên đã tấn công cô. Hắn cho rằng Lice đã khống chế trái tim hắn khiến hắn mới thành ra thế này và để duy trì dòng họ thì 10 năm qua hắn đã phải sống trong nhục nhã. Vì thế ngay tại đây hắn sẽ giết Lice và đi tới thế giới của sự thật. Để thực hiện điều đó hắn cần có sức mạnh thánh nhân của Rebecca. Nhưng Lice sẽ không để hắn được tọa nguyện nên cô đã thoát khỏi khống chế để bảo vệ Rebecca. Cô liền dùng phép thuật để đưa Rebecca về sau lưng mình sau đó thì tạo ra một cổng không gian và đưa Evan vào trong đó. Thấy Maria có hơi lo lắng thì cô nói rằng mọi chuyện đã có dây giải quyết. Đúng lúc này dây tới nơi và gửi lời chào tới tên háo ăn của Organic. Hắn tên là Para và là một kẻ chuyên đi nuốt ký ức của các phù thủy. Thấy dây sẽ là một món ăn ngon nên hắn liền lao tới chỗ cậu thì bị Lies cản lại. Cô đã tạo ra một lá chắn vô hình và ở bên trong cô đã nói chuyện cùng dây. Cô cho dây biết mình là phù thủy giả tưởng và đã lên kế hoạch cho chuyện này. Lies nói để cứu được Rebecca thì Lies sẽ làm cô ấy mất kiểm soát pháp lực. Sau đó Jay sẽ tiến hành phong ấn lại sức mạnh thánh nhân, vì cả hai đã cộng hưởng với nhau nên chỉ có Jay mới có thể cứu được Rebecca. Và việc cứu Rebecca cũng chính là giao kèo giữa cha của cô ấy và Lies. Đúng lúc này Para đã phá được lá chắn nên Lies đã nhờ Jay cản hắn lại. Cậu liền kích hoạt sức mạnh kiếm băng và bắt đầu chiến đấu với Para, còn Lies thì đi vào cổng không gian để chăm sóc Evan. Khi nhìn thấy Lies thì hận thù trong hắn liền trỗi dậy, hắn liền kích hoạt sức mạnh tam giác tử thần giống như ả giáo sư, sau khi tiêm thuốc vào đầu hắn đã trở thành một con quái vật chẳng khác gì à. Nhưng Lice liền kích hoạt sức mạnh tự hủy diệt của phù thủy giả tưởng, khiến cho sức mạnh của Evan tan biến ngay sau đó. Hắn cho rằng rằng phù thủy giả tưởng là người mạnh nhất nên hắn mới thất bại. Nhưng Lice nói phù thủy mạnh nhất chính là phù thủy kiếm băng, nếu ai có thể thống trị thế giới này thì đó chỉ có thể là dây mà thôi. Còn phía các bạn của dây đã giải quyết xong lũ quái vật lâu la ở bên ngoài, tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc nhưng bất ngờ chúng đã sống lại giống như hồi ở trong khu rừng. Nhưng đòn tấn công của chúng đã bị chặn lại vì hiệu trưởng và các phù thủy đã tới nơi, họ nói các học sinh đã làm rất tốt và việc còn lại họ sẽ đích thân giải quyết. Đã rất lâu rồi các phù thủy mới được chiến đấu cùng nhau thế này, khi chứng kiến các phù thủy có thể dễ dàng áp đảo lũ quái vật khiến các học sinh không khỏi trầm trồ. Và để chấm dứt ác mộng cho chúng thì sư phụ của Dây đã thi triển tuyệt chiêu băng kiếm ngày tận thế. Cô tạo ra một thanh kiếm băng khổng lồ và quét sạch mọi thứ xung quanh, khiến cho mọi người chỉ biết cạn lời về độ bạo lực của cô. Còn ở chỗ Jay lúc này vẫn còn đang chiến đấu với Para, vì biết kiếm băng rất mạnh nên hắn đã dùng hết sức mạnh của mình. Trong phút chốc hắn đã đấm văng Jay ra xa với chiêu ác quỷ la sát, Maria thấy Jay đang bị ăn hành liền trách Rebecca từ đầu đã không nói gì với mọi người. Nên bây giờ mọi chuyện mới thành ra như thế này, còn Para khi thấy Jay đã yếu nên cho rằng đây là lúc thích hợp nhất để ăn cậu. Hắn liền đẩy Jay vào tường để từ từ tận hưởng ký ức phép thuật của cậu, nhưng dây liền thay đổi phép thuật bên trong cơ thể để tạo ra những thanh kiếm băng màu đỏ. Cậu dùng nó để tấn công Para và thoát khỏi khống chế từ hắn, sau đó thì dồn toàn bộ sức mạnh của mình lên Para khiến hắn bị đóng băng. Lúc này dây đã cạn hết sức mạnh và gục xuống, Rebecca muốn tới cứu cậu nhưng trong lòng cô vẫn chưa hề biết nhận lỗi của mình. Nên Maria đã tát cô một cái để Rebecca hiểu được suy nghĩ của em gái cô, nhưng Rebecca cũng không chịu thua khi cô đè em gái mình xuống và nói rằng chính cô cũng phải chịu đựng rất nhiều đau khổ nhưng chẳng ai hiểu thấu, dù vậy nhưng trong lòng cô thì luôn lo lắng cho tất cả mọi người nhất là Maria. Vậy nên Rebecca đã khóc lóc xin em gái mình đừng trách tội cô nữa. Đúng lúc này tiếng khóc đã khiến cô vô tình mất kiểm soát sức mạnh thánh nhân. Jay thì cũng đã tỉnh lại còn Lice và Evan đã trở về từ cổng không gian. Cô nói Evan chỉ bị ác quỷ dụ dỗ nên mới trở nên điên loạn mà thôi. Phía hiệu trưởng và mọi người cũng tới nơi và không khỏi lo lắng khi Rebecca đang mất kiểm soát sức mạnh. Nhưng Jay đã lạnh lùng tới nơi và nói Maria không nên lo lắng. Cậu tới chỗ Rebecca và nói rằng em gái Maria rất yêu thương cô, chỉ là mọi người chưa hiểu nhau khiến ai cũng mang nỗi khổ của riêng mình mà thôi. Sau đó dây ghé sát mặt vào Rebecca làm cô tưởng cậu muốn hôn mình, nhưng thật ra cậu chỉ khởi động ma pháp để phong ấn sức mạnh thánh nhân lại mà thôi. Khi biết tin dây đã cứu được Rebecca và Maria làm cha của họ rất mừng, về phía Amelia lại thấy rất ghen tị với Rebecca khi biết điều mà dây đã làm cho cô. Đã thế khi nghe Rebecca nói dây cùng cô ấy sắp qua đêm làm Amelia càng bực mình hơn, nhưng thật ra qua đêm mà Rebecca nói tới chỉ là cùng dây ngắm pháo hoa mà thôi. Và khi thấy Amelia cũng thích dây giống mình thì Rebecca liền gửi lời thách đấu với cô. Amelia liền nhận lời luôn và nói cô nhất định sẽ không để thua Rebecca trong cuộc chiến tình cảm này. Nhưng mà hai cô gái đã quên mất rằng mình còn hai đối thủ nặng ký nữa và cả bốn cô gái cùng với dây sau đó đã đi ngắm pháo hoa cùng nhau. Sáng hôm sau dây tới trước mộ chú Harvard để báo cáo cho chú ấy biết rằng cuộc sống ở học viện rất vui và cảm ơn chú vì đã cho cậu được hưởng thụ nó. Tuy rằng trong chiến tranh dây đã cướp đi nhiều sinh mạng, nhưng giờ đây dây đã có những người bạn rất tốt sẵn sàng bỏ qua quá khứ để chấp nhận cậu. Tới lúc ra về thì cậu gặp lại Arian và cô gửi lời mời dây tham gia một cuộc chiến phép thuật quy mô lớn. Tới đây thì bộ anime cũng kết thúc rồi. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện ra sao thì hẹn mọi người ở phần sau khi vừa lên sóng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.